Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của Duy Nguyễn Thì à, hôm nay Duy à, tương đối nó rảnh chút xíu so với ngày trong tuần các bạn Hôm nay là à, mất dạy Tức là đại loại là hôm nay là không có đi dạy à, à, Nên ở nhà ở Bình Tân nó Chúng ta cùng à, làm quen và thân thiết với nhau hơn nữa Qua những video chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh nha các bạn Thì à, à, Duy đã nợ hai yêu tinh ở trong à, phòng ghi Bình Tân Một cái video kinh doanh đam tụi nó Đam mà nó sướng Chả hiểu sao thì uh, xin trân trọng giới thiệu với các bạn lại là bên Bình Tân nổi tiếng với hang yêu tinh nó hay đi tour phòng nên và từ những cái tour phòng nó ra những hợp đồng và những cái hợp đồng ngày hôm nay là nhà ngày chúng ta nói chuyện về những cái hợp đồng à, trong mô hình kinh doanh à, phòng sim nha các bạn sim cao cấp nha chứ sim bình dân thì không có cái này thì à, mô hình kinh doanh sim cao cấp á, thì cái bộ phận mà sale membership hay là bộ phận sale là chúng nó mang là doanh số cho phòng gym qua những cái vé tập và và những cái uh, thực phẩm bổ sung bán trong gym nó kia là sale nha các bạn thì à, à, các bạn cũng đã biết là Sài Gòn nó mới trải qua cái cơn mà lockdown gần tháng lockdown gần tháng nó ảnh hưởng tới rất nhiều ngành dịch vụ trong đó có gym thì cái tất cả những phòng gym nó đều đều đứng hết thì cái tháng sau sau cái lockdown đó là một cái tháng hứa hẹn là mang về danh số khủng hay là đi bụi đời luôn cũng không biết từ phòng gym người ta thì duy không biết nhưng phòng gym duy á thì à, sau à, một tháng thì mấy em nhân viên hoạt động rất là năng nổ cũng ờ, cam kết những cái doanh số cũng ờ, chấp nhận được dùng chỉ chấp nhận được nha các bạn à, thì à, sau một tháng hoạt động thì à, các em à, à, rất là ngạo nghệ tự tin là vấn đề gọi là hit target thì cái khái niệm hit target đó là một cái khái niệm mà nó nó nó cực kỳ sung sướng trong tất cả những ngành kinh doanh và dịch vụ luôn chứ không phải ngành gym thí dụ như bây giờ cái phòng gym đó đó các bạn à, cam kết doanh số một tháng trăm hai trăm ba trăm triệu bốn năm trăm triệu bảy tám trăm triệu tỷ hai ba tỷ gì đó thì cái đó kêu là cái target mà khi các bạn đạt được cái doanh số đó thật kêu là hit target và khi các bạn vượt qua doanh số đó thật kêu là vượt target đó, thì à, những ngày cuối tháng là những ngày dạt dào cảm xúc nhưng mà hai con yêu tinh này có vấn đề là phải nói vấn đề phải nói là trong cái vấn đề mà hit target đó nó xảy ra nó nó, nó xảy ra rất là nhiều cái, cái chiêu trò gian lận mà những cái chiêu trò mà thật sự thật sự với bạn là xào chẻ đồ các kiểu thêm mắm dặm muối đồ thì trong cái xào chẻ đó nó có hai nó, nó lại có hai loại xào chẻ nữa một cái xào chẻ hợp pháp và cái xào chẻ phi pháp mà cái xào trẻ phi pháp thì khỏi nói rồi các bạn chương trình Duy Nguyễn là chương trình à, mang là những cái thông điệp tích cực yêu thương à, những cái xào trẻ phi pháp sẽ dẫn các bạn đi vô à, tù <laughs> à, dân vô ngục vô nhà đá ngồi vậy chứ không phải dẫn đâu nha thì cứ bạn nói sao ủa tao là à, em em xào trẻ thôi sao vô tù thì tôi không còn biết cứ luật giờ lừa đảo trên 2 triệu lên đường à đúng không các bạn luật lừa giờ lừa trên à, lừa đảo trên 2 triệu ra phường ngỗng trà còn bây giờ bạn nghĩ coi một cái phòng sim tao đụng nó có lừa đảo 2 triệu không thì cứ một cái dấu chấm hửng trong dấu chấm lửng trong đầu các bạn nha rồi bây giờ Duy Nguyễn qua qua tiếp một bài toán nữa à, giờ lừa đảo mà lừa đảo không phải lừa đảo mà dạng xào trẻ đi nó lừa đảo kỳ quá xào trẻ thì à, trong trường hợp mà tôi đang nghi hai nhỏ này xào trẻ chúng ta không nghi là nó có thể mà làm gì nó ra gói toàn 3 năm hai năm không các bạn thường thường á trong phòng game á thì gói một tháng chuyện đó chuyện bình thường rồi cái chuyện khả năng một tới góc độ kinh tế nha các bạn đó góc độ kinh tế là gói hàng tháng à, tôi à, không coi ra gì hết lý do tại sao ai comment đúng trúng event wow rồi à, những cái gói tập mà 3 tháng thì cũng miễn cưỡng thôi nói chung là cái gói tập 6 tháng là cũng cầm không vui lắm nó gói tập 5 tạm chấp nhận nhưng mà đằng này nó không ra những gói đó mà nó ra hai mươi tinh á nó ra toàn là hai năm với ba năm không à hai năm với ba năm không cái đó là vấn đề dấu chấm lửng ờ, đòi hỏi người quản lý tâm suy nghĩ là tại sao làm ra vậy thì thật ra cũng có gì cao siêu đó các bạn thật ra không có gì cao siêu đâu nó lợi dụng cái thông tin rò rỉ ra là tháng 6 nâng giá phòng gym nó tháng 6 là Duy Nguyễn sẽ nâng giá phòng gym bên Bình Tân này và tất cả bốn chi nhánh luôn đó tại vì lý do là tháng 6 là full máy mỹ đế thiết bị về tất cả mọi thứ hết hoàn thiện mặt nhân sự con người các kiểu thì lúc đó là giá dịch vụ phải tăng đó là quy luật các bạn đừng hỏi tại sao phòng gym đồ đua giá mà anh Duy Nguyễn tăng giá đó là cách làm ăn của anh Duy Nguyễn nha <clears throat> rồi thì nó có được cái thông tin này nó đâm ra nó tiết lộ cho khách hàng biết khách hàng người ta sợ tăng giá người ta nâng cấp hết người ta mua hết nâng cấp hết vậy thì tôi hỏi các bạn nè khi mà trong cái trường hợp vậy mà khách hàng mua gói tập 3 năm thì đối với cá nhân Duy Nguyễn nên vui nên buồn các bạn ờ, thử đóng vai của mình các bạn ờ, cho mình biết cái tâm trạng nha vậy thì ờ, bây giờ duy sẽ phân tích tiếp là cái gói tập 3 năm nó mang lại cho duy một sự tổn thất như thế nào thì khoan nói về tổn thất của duy nguyễn thì gói tập 3 năm nó mang lại lợi nhuận cho bọn sale như thế nào tụi đó đứa nào nấy mặt cười teo tét hết rồi à. thì bạn biết không sale là nó ăn nhờ doanh số mà doanh số càng cao nó cạp cục tiền nó càng sướng nó trắng nó là vậy bạn bây giờ nó ngồi nó bán gói 3 năm nó bằng cho người ta bán nữa như ba chắc chừng hai chục gói bán một tháng á bằng hai chục gói bán một tháng chứ gì đó thì bây giờ để để để chăm sóc một người mà ra được gói 3 năm mình đứng trên góc độ của con sale nha thì nó bỏ ra thời gian gấp 5 lần chăm sóc thằng một tháng nó cũng chịu nữa đúng không Thế bây giờ tôi tôi bán hai chục gói kia tôi mới được gói này mà giờ tôi chăm sóc gói này tôi cần cấp 5 lần có hai chục gói kia tôi cũng chịu nữa. Thì đối với góc độ của mấy mấy em sale mấy hai người ưu tinh đó thì nó sẽ khá là lời. Nó lời lắm bạn ơi. Nó cạp vô khúc luôn á. Còn đối với của tôi á tôi lỗ rồi mới lỗ vô cùng luôn. Thứ nhất á, lỗ là cái gì? Cái gói 3 năm nó rẻ bèo mà ba ơi. Nó rẻ bèo mà nó còn bảo lưu đồ lum la tặng quà tặng cáp đồ các kiểu hết. Làm còn lời luôn á đúng không làm là xét về mặt vật chất là không lời cái nhất cái thứ hai nó còn này là lộ lỗ kép luôn người ta lợi những kép tôi lỗ kép vậy thì tôi hỏi các bạn nè tại sao á không đợi tới tháng 6 đi rồi rồi rồi rồi, rồi dụ người ta làm gói 3 năm thí dụ tháng 6 giá nó cao thì tháng 6 vụ người ta làm gói 3 năm thì anh mới có tiền đúng không thì anh nó mới là hợp lý nhưng mà bây giờ á cái tháng này á nó thuyết phục ta lên gói 3 năm thì đâm ra cái cái cái, cái trong cuộc chơi này có ba bên như tầm bút chí vậy bạn bên xe một bên khách một bên tôi tôi thấy chơi cái cú này là hai bên kia là hai bên kia vô khúc nè tôi vậy nè đó thì cái cái cái cái cái cái cái, cái lợi nhuận cho này nó hay, hay sai sai sao bạn mà tới mình phải trả tiền cao cho con xe nữa ờ, Anh thấy thấy chỗ này không mình anh xin mang thương đau đó em mình anh xin mang thương đau nhưng mà nói nói lại một cái lời mà để cho nhân viên nói tinh thần làm việc nè đó là thông qua cái dịch này sau cái dịch này thì cái sự cam bách trở lại phòng game á của mấy em nhân viên khá tốt mấy em hoạt động chăm chỉ đều thích được target này nọ kia ok thì anh cũng thay mặt công ty anh gửi tới các em có lời động viên xã giao thôi bạn ơi xã giao thôi chứ giờ không động viên nói trời sếp kỳ quá em làm cái này cực khổ rồi em à, à, kiếm thu nhập về cho công ty rồi, rồi sao mà à, sếp không động viên em anh không biết đó thì nó em nói gì thôi chứ anh nghe nó hơi chua anh thấy tới ngày mà ngày năm tới ngày 7 tụi em lên đây mặt nào nấy tươi như hoa cầm phong bì nó hơi bị dày <laughs> thật sự nó bị thốn mà tôi bị thốn cái của đó thật hở sườn những cái thông tin không nên nói cho biết trước mẹ nói cho nó biết trước để để làm chi tự tự nhiên mà nói cho biết trước để cho nó biết vậy thôi xong rồi cái đi nó lợi dụng cái cái, cái câu nói của mình nó, nó đi nó làm sale luôn à, là dung có nói mình làm sale đây rồi xong rồi thật sự thì nói nói ra là tôi rên thì cũng đúng các bạn ở trong cuộc chơi nó là như vậy đó nó có nhiều cái yếu tố trong kinh doanh nó nhạy cảm vậy thì đứng trên góc độ kinh doanh đó bạn nên chọn những khách hàng lâu dài hay bạn nên chọn những khách hàng thời vụ tất nhiên là người ta chọn những khách hàng lâu dài rồi tất nhiên nó là như vậy mà ví dụ xét về những khách hàng lâu dài về mặt tài chánh đó, chúng ta nó không tốt bằng những khách hàng ngắn hạn nhưng mà được cái nó đỡ nhức đầu hơn những khách hàng ngắn hạn khách hàng ngắn hạn 10 người hết mẹ bảy bảy ông trẩu trẩu chịu không nổi bạn làm ăn trẩu nhiều quá mệt đó nên chính sách của bbt là vẫn thả dài dài câu cá lớn nhưng mà tại ờ, cái cái màn câu cá lớn này hai uy tín nó bỏ mồi hơi lố nên cái đó là cái thốn thôi nhưng thật sự thì ờ, các em cũng làm là khá là tốt nhưng mà giá mà cái tốt này vào tháng 6 thì nó sẽ ổn hơn còn cái tốt này nó vào tháng 4 thì nó còn thêm cái tháng 5 nữa thì chắc là cũng phải điên mới đó, đó là tình hình của uh, sale membership nha vì thì nói tóm lại á là trong cái câu chuyện của sale nó có nhiều cách để nó hack danh số nó hack danh số các bạn nó hack doanh số nhiều lắm nhiều khi duy dạy cái lớp ta hát th là academy á cái nó hỏi một câu ngu bỏ mẹ luôn nó hỏi gì nè mấy em nhưng học trò học trò ủa anh ơi giờ em làm sale cho anh rồi gửi tự nhiên tới tháng em cố gắng hết sức mà được có chín chín triệu rồi sao anh mà trong khi tới mức trăm triệu nó nhảy phần trăm cái đó mày ngu quá mày không có 1 triệu mày bỏ vô hả mày cái đó nhưng mà em bỏ sao được em, em biết anh biết anh đuổi sao mày bỏ phải bỏ cho khéo mày dụ thằng nào nó nâng cấp lên mày cho nó mượn tiền đúng không vậy thôi cũng, cũng hỏi nữa xong cái con này ngây thơ thiệt nhưng mà đằng sau đó là cái gì bạn đằng sau cái đó mặc dù này nó ngu thiệt nhưng mà thằng này nó làm nhân viên an toàn đó đúng không cái gì cũng có giá trị hai mặt hết á mướn thằng nhà vô đỡ lo ừ chứ mấy cái màn mà mấy thằng bị đặt tà lanh hỏi hỏi hỏi vậy nè anh à, anh ơi anh ủa anh gì ơi ví dụ như giờ một đống đồ của anh để đây em lấy anh không anh biết không <laughs> đù mà hỏi vậy với mày kìa nó hỏi mày họ mày nghĩ cái tao biết không cái nói chắc anh biết á sao tao biết được tao đâu có ba đầu sáu tay đâu sao tao biết được nhưng mà tao có người giúp để tao biết xong nó hỏi tiếp một câu nữa nói ủa anh anh vậy trường hợp bây giờ em biết người đó rồi em mua chuột người đó xong rồi hai đứa xào trẻ luôn rồi sao anh cái nói mày hỏi câu này vậy mời mày làm giám đốc luôn ông mới chưa đi làm rồi cái tư tưởng gian manh chưa đi làm cũng đã có tư tưởng gian manh có nhiều cái đó bạn ơi các bạn ngồi trên ghế nhà trường các bạn chưa nhìn ra các bạn chưa đi làm trong những phòng gym chuyên nghiệp bạn chưa nhìn ra được cái quy trình sale của nó phức tạp tới cỡ nào đó nó phức tạp cực kỳ luôn còn bây giờ ghim cỏ thì cứ vô hết hết hết tháng đóng trăm ngàn vô ngoài xong ra hết tháng đóng trăm ngàn vô có đâu quản lý không có gì để quản lý hết á không có gì target không có gì mục tiêu nó gọi là không đi để kinh doanh cả thì à, hôm nay à, duy cũng mượn cái video này thứ nhất là gửi lời động viên à, giả tạo tới hai bạn yêu tinh <laughs> xong rồi cũng chia sẻ một mí với bạn chút xíu là cái gì sự, sự nghiệp của tôi bị thốn tôi bị thốn khi mà tôi lộ sơ hở ra để cho tôi nó ngồi nó phập tôi 3 năm hai năm rồi quá trời rồi cái thứ ba nữa đó là cũng một số chiêu gọi là hắc hiết trong ngành sale thôi thì à, một à, thông qua những video ngắn gọn là Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với bạn một số kiến thức thì à, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye chào tạm biệt các bạn hay thì mua sếp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài